Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 năm 2022. Đây là một tuần rất bản lề bởi vì nó liên quan đến việc đáo hạn chứng khoán phái sinh của chúng ta, chứng khoán phái sinh tháng 5. Như quý biết, tuần qua một tuần giảm giá rất mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường mở cửa vùng 1330, à, đóng cửa thấp nhất tuần là 1182. À, thị trường giảm gần 150 điểm một phiên tuần. Có thể nói cái độ sát thương của tuần qua là một tuần rất là cao và thị trường có 3 phiên giảm điểm mạnh vào ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm mỗi phiên đều giảm 5-60 điểm. Có hai phiên phục hồi nhẹ là vào ngày thứ ba, thứ tư. Có thể nói tuần qua một tuần tăng tốc của thị trường chứng khoán Việt Nam. À, cái đáy vùng 1 là 262 của đầu tháng đã bị phá vỡ và thị trường tiếp tục tìm đến đáy mới là 1182. Dự kiến đây vẫn chưa phải là đáy cuối cùng của thị trường. Tuy nhiên, với việc thị trường phá mốc à, tâm lý 1.200 điểm thì hiện nay giới đầu tư đang khá là hoang mang à, những nhà đầu tư F0 thì đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đấy còn đối với nhiều nhà đầu tư FN trước đó thì còn khá lạc quan về việc thị trường sẽ giữ được mốc 1200 à, 1300 hiện nay thì lại đang rất là lo lắng và rất nhiều kịch bản được ờ, đặt ra và đa số rất nhiều nhà đầu tư theo giới đầu tư thì đang kỳ vọng là thị trường sẽ xuống đến 1.000 thậm chí là 900 nhưng quan điểm cá nhân tôi thị trường hiện nay lại đang mở ra cơ hội khá là lớn Đấy, nhiều khả năng sẽ được tạo trong tuần tới. Và đây là thời cơ rất lớn. Tất nhiên đây chưa phải là đáy dài hạn các bạn nhé. Đáy trung hạn của tháng 5, tháng 6. Đó là như quý biết đó, thì khi thị trường ở trên 1.500 này. Lúc đó thì tôi có nhận định rất là rõ là thị trường sẽ đi xuống. Tuy nhiên thời điểm đó thì rất nhiều bạn không không không tin và các công ty chứng khoán thì thời điểm đó nhận định rất là lạc quan 1.800, ngàn chín hai nhưng thời điểm đó tôi đã nhận định và cái vùng thị trường về đến 1.200, thậm chí dưới 1.200 thì tôi đã dự kiến từ trước đó nó cũng không có gì là quá bất ngờ cả và sau đó thì cái nhịp mà thị trường xuống đến cái vùng 1200 65 thì tôi cũng dự định ờ, dự, dự kiến với quý vị là vùng này thì sẽ test đáy đi lên và thị trường sẽ có nhịp phục hồi khi thị trường phục hồi lên vùng 136x thì tôi cũng có khuyến nghị rất rõ với quý vị đây lúc đó tôi cũng có khuyến nghị với quý vị là thị trường của mình nhiều khả năng sẽ phục hồi lên vùng 136x và sau đó tiếp tục giảm về dưới vùng nghìn hai đó à, tại video tuần trước khi thị trường ở vùng 126x thì tôi cũng có nói với có đề kỳ nghị quý vị là cái vùng 126x này chúng ta bán và chúng ta sẽ chờ khi thị trường về 1200 thì chúng ta mua lại sau đó là toàn bộ cái quá trình giao dịch của chúng ta nó cũng rất là phù hợp thôi không có vấn đề gì cả cái hiện nay thị trường thị trường đang tiến về đến cái vùng nó phá 1200 rồi nó đang tiến về gần đến cái vùng 1001 ờ, nhiều khả năng thị trường sẽ tạo đáy ở đây à, việc thị trường tạo đáy ở đây đối với tôi thì nó cũng không có gì bất ngờ ngay từ đầu tuần khi thị trường đứng ở vùng 1 270 thì lúc đó tôi cũng có đã nhận định cho các khách hàng VIP của tôi về việc là dự kiến kịch bản tạo đáy của thị trường. Đây. Lúc đó thì tôi cũng đã đưa cho khách hàng của tôi là kịch bản thị trường sẽ tạo đáy đấy quý vị có thể nhìn thấy rất rõ lúc đấy tôi đã khẳng định là ăn à, nói khẳng định thì không đúng nhưng mà theo phân tích của tôi thì thị trường sẽ không có đáy cao hơn nghìn hai và thị trường sẽ có đáy thấp nhất trường hợp xấu là quanh nghìn mốt tôi dự kiến là thị trường sẽ tạo đáy đâu đó quanh 1150 cộng trừ 10 điểm cơ nhưng có lẽ thời điểm này thì nhiều khả năng kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra tức là thị trường sẽ tạo đáy đâu đó quanh ngàn mốt đấy quan điểm tôi thì trong năm nay là năm downtrend ờ, nói uptrend thì không đúng Đấy, rất nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng là thị trường ờ, kinh tế Việt Nam vẫn tốt, vẫn tăng trưởng. Thực ra là không đúng vì chúng ta phải hiểu cái bối cảnh hiện nay ạ. Thì kinh tế toàn thế giới là xấu hơn rất là nhiều. Năm nay kinh tế thế giới thì tăng trưởng rất là chậm. Đặc biệt kinh tế Mỹ quý đầu tiên đã tăng trưởng âm rồi hoàn toàn có thể ký thứ hai chưa, chưa cũng có thể tăng trưởng âm cũng nên chưa biết được. Và cái việc mà Fed thắt chặt lãi suất rồi thu hẹp uh, bảng cân đối kế toán tức là giảm uh, thắt chặt tiền tệ thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro còn chúng ta nói là kinh tế năm nay tốt hơn nếu lật ngược lại như vậy thì hai năm 2020 2021 thị trường chứng khoán tăng bằng gì kinh tế chúng ta đang tăng trưởng 6,5% tụt xuống 2,5% 2,9% nhưng thị trường chứng khoán vẫn tăng gấp đôi do vậy chúng ta phải hiểu là thị trường chứng khoán nó phản ánh kỳ vọng tương lai chứ không phải phản ánh thời điểm hiện tại Thời điểm hiện tại do chúng ta đứng trên cái nền thấp, tăng trưởng năm trước có 2,5% à, thì năm nay chúng ta tăng trưởng cao nhưng mấy năm tới thì tăng trưởng của chúng ta sẽ rất là khó khăn, sẽ có nhiều biến cố thách thức. Đấy, các doanh nghiệp nếu mà bạn nào làm doanh nghiệp sản xuất thì bạn biết là hai năm vừa rồi rất khó khăn. Và năm nay cũng chưa khá hơn là mấy bởi vì gần như các doanh nghiệp sản xuất là khá là kiệt sức và các khoản vay tín dụng thì hoàn toàn nợ xấu nó sẽ nổi lên khi mà hết tháng 6 này khi chúng ta dỡ bỏ cái nghị ờ, định 42 về việc khoanh hoãn giảm nợ xấu tức là khoanh nợ xấu lại không trích lập dự phòng thì cái bức tranh nó sẽ rõ hơn rất là nhiều cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán của chúng ta là cái phần 1.500 là là đỉnh đỉnh rồi và bây giờ chúng ta sẽ bước vào quá trình điều chỉnh của Dow Chen mà thông thường quá trình Dow Chen thì nó sẽ diễn ra khá là dài đấy thường nó phải mất khoảng 2-3 năm chứ nó không đơn giản là trong vòng mấy tháng đâu. Bây giờ chúng ta mới ở giai đoạn sóng A của cái cái chu kỳ xuống thôi. Và theo tôi đây mới là sóng sóng 1 của sóng A thôi. Đấy. Cá nhân tôi thì tôi vẫn dự kiến là thị trường sẽ về đâu đó tầm quanh 1150 đến 1001 sẽ tạo đáy. Đây là cái sóng 1 của sóng A. Sau đó sẽ có sóng phục hồi 2 lên. Đâu đó rơi vào quanh 133X rồi sau đó sẽ có một sóng xuống tương đương quanh trên dưới 1 ngàn đó sẽ là đáy của sóng A rồi chúng ta bước vào sóng phục hồi B lớn đấy đây là đường dài trung hạn cá nhân tôi đánh giá là như vậy như vậy thì cái ờ, mức phục hồi của chúng ta tại cái vùng đáy quanh nghìn 1001 này sẽ nhiều hay ít cá nhân tôi đánh giá nó rất lớn nhé nó sẽ vào khoảng 200 điểm 200 điểm thì rất là nhiều bởi vì nhiều cổ phiếu sẽ phục hồi được 30 đến 50 phần trăm tính từ điểm đáy nó sẽ rất là lớn do vậy nếu mà quý vị mà có thể bắt được đáy tại thời điểm này thì nó cũng sẽ gỡ được ừ, cho tài khoản khá là nhiều đặc biệt nếu quý vị nào đã bán khi tôi khuyến nghị thị trường phục hồi lên vùng 136x này quý vị chốt lời rồi à, <laughs> nói chốt lời không đúng xin lỗi tức là quý vị đã bán thoát hàng ra rồi thì việc chúng ta quay trở lại vị thế mua khi thị trường ở vùng 1100 1150 thì chúng ta cũng hời rất là nhiều nếu tôi đoán không nhầm thì ít nhất quý vị phải hời được 30 đến 50 phần trăm giá so với thời điểm quý vị cắt lỗ đó, đó tình hình thế giới thì như sao à, thế giới nhé thì uh, chứng khoán Mỹ tiếp tục đao chen chúng ta nhìn đấy giao cắt vàng thì có rồi đáy thì cứ đáy sau thấp hơn đáy trước tất nhiên hiện nay thì cá nhân tôi đánh giá là Dow Jones uh, đang có những cái tín hiệu nhấp nháy tín hiệu nhấp nháy muốn phục hồi đây chúng ta nhìn quá trình Dow chen rất là gió luôn uh, đi rất là nhịp nhàng nhá cứ tạo đáy xong phục hồi lên lại tạo đáy mới lại phục hồi lên lại tạo đáy mới một cái kênh Dow chen nó, nó, nó rất là rõ và quá trình downtrend này còn diễn biến dài dấu hiệu tạo đáy thật thì chưa có đâu nhưng những đáy phục hồi nhấp nháy thì có à, ngoài chỉ số Dow Jones thì chỉ số S&P 500 cũng vậy thôi tương tự Dow Jones không khác là mấy Đây, chỉ số SP500 đây. Trước đó thì tôi vẫn dự kiến với quý vị là SP500 sẽ thử thách ngưỡng 3.800 xa hơn là 3 ngàn rưỡi chỉ số SP500 thì đấy cũng đã thủng rồi 4001 đấy vẫn đang trong quá trình đau chen thôi không không có gì cả và chứng khoán Việt Nam giảm là hoàn toàn đồng pha với chứng khoán thế giới không có gì bất ngờ vậy nhá không phải là thế giới tốt đi lên mà mình Việt Nam giảm đâu chỉ số Nasdaq cũng vậy thôi còn đương nhiên là cái ờ, tốc độ giảm thì mỗi thị trường là một khác ngay chỉ thị trường Mỹ này chỉ số Dow Jones mới giảm được uh, 16% nhưng chỉ số S&P 500 thì giảm 20% rồi. Còn chỉ số Nasdaq thì tính từ cái đáy này lên đến đỉnh thì đã giảm đến 25% rồi. Đấy, cùng một đất nước thì các chỉ số giảm tốc độ khác nhau thì nói gì việc thị trường chứng khoán Việt Nam với các thị trường chứng khoán lân cận chúng ta so như vậy nó nó không đúng lắm. Tôi thấy rất nhiều bạn cứ lấy thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á, thị trường Trung Quốc hay thị trường Nhật ra so. Mỗi nước có một đặc điểm khác nhau. Các bạn lưu ý điều đó khi chúng ta đầu tư thì chúng ta phải nhìn vào thực tại nền kinh tế của mình và chỉ số hiện tại cái việc thị trường tăng mạnh thì tăng từ 600 lên ngàn rưỡi thì nó giảm về một ngàn chả có gì bất ngờ bình thường đây là giảm kỹ thuật thôi còn nếu mà khi thị trường kinh tế mà suy thoái thì nó không phải là ở một ngàn thậm chí nó về năm sáu trăm cũng là bình thường có gì đâu năm 2008 nó về hai trăm ba cơ mà rất nhiều người thấy thị trường xuống thì hiểu đội là do đội sọt rồi do đánh phái sinh nọ kia thực ra là các bạn đang dùng cái ý chí của bạn để các bạn bắt thị trường theo mình không đúng thị trường nó luôn vận động theo đúng cái quy tắc của nó nó luôn vận động thị trường luôn đúng chúng ta phải hiểu là như vậy còn chỉ có chúng ta sai thôi chứ thị trường sẽ không sai những bạn nào mà thấy thị trường xuống chúng ta đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho đội nọ đội kia đấy là cái bạn hoàn toàn sai các bạn mà còn cái tư duy đấy các bạn không thể tồn tại và sống sót được ở trên thị trường này thị trường xuống là bình thường lên cũng không, là bình thường chúng ta nhận định đúng cũng không phải là thiên tài mà chúng ta nhận định sai không phải là chúng ta dốt đấy chúng ta phải hiểu chúng ta đúng hay sai ở thị trường là bình thường quan trọng là chúng ta xử lý tình huống như nào khi chúng ta đúng thì chúng ta phải mua được hàng và chúng ta phải gồng được lãi để có lợi nhuận cao khi chúng ta sai thì chúng ta phải tìm được điểm cắt lỗ hợp lý để giảm thiểu rủi ro thế thôi trong đầu tư không có quan điểm đúng hay sai, quan điểm là bạn đúng bạn được bao nhiêu tiền, bạn sai bạn mất bao nhiêu. Đấy mới là quan trọng, chứ còn không quan trọng là bạn nhận định đúng hay sai. Thì quan điểm cá nhân tôi nhé, thì toàn bộ uh, thị trường chứng khoán Mỹ cũng vẫn đang đa chen. Thì các thị trường uh, chứng khoán lân cận thì cũng tương tự thôi. Và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không ngoài cái quy luật đó. Đấy. Hiện nay tin tức thì kết quả kinh doanh quý 1 chúng ta ra hết rồi các doanh nghiệp nào tốt ra hết rồi còn các doanh nghiệp nào chưa ra kết quả báo cáo kinh doanh đều là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không được tốt lắm quan điểm tôi thì tuần sau sẽ là tuần thị trường tạo đáy do vậy chúng ta hết sức lưu ý những phiên quan trọng của thị trường phiên ngày thứ hai thứ ba thứ tư cá nhân tôi thì dự kiến thị trường sẽ tạo đáy trước phiên đáo hạn chứng khoán phái sinh là thứ năm và vùng tạo đáy thì quan điểm tôi thị trường sẽ tạo đáy đâu đó quanh vùng 1001 cộng trừ 30 điểm. Tức là trường hợp cao thị trường sẽ giảm 50 điểm nữa xuống vùng 1130. Còn trường hợp xấu nhất thị trường sẽ xuyên thủng 1001 trước khi quay lên. Và thị trường sẽ có một cầu hồi Đấy. tầm 200 điểm. Như vậy nếu thị trường tạo đỉnh 1001, đáy 1001 thì sẽ hồi lên 1003. Tạo đáy 1130 sẽ hồi lên 1330. Tầm đó nó sẽ có sai số ở khu vực đó. Do vậy đây sẽ là một sóng của hồi rất là lớn và cơ hội ờ, có thể gọi là cơ hội kiếm tiền tốt nhất trong năm tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé quý vị lưu ý nhé và quý vị lớn hết rồi chúng ta làm chủ đồng tiền của mình khi tôi phân tích nhận định thì để quý vị có thêm cái ờ, góc nhìn có thêm ờ, cái kiến thức để tham khảo đưa ra quyết định chính xác hơn chứ còn tiền trong túi quý vị nhá được thua thì quý vị phải được thì hưởng thua thì chịu nhá không phải là lên lúc ờ, được thì quý vị là thiên tài còn thua là do tôi khuyến nghị đâu lớn hết rồi vậy trẻ con đâu mà người khác khuyến nghị gì mình làm đấy Ok, đó là về phần uh, ờ, VNDAX thì quan điểm cá nhân tôi nó rất là rõ ràng nhé. VNDAX hiện nay dưới nghìn hai, quan điểm tôi là tuyệt đối không bán gì ở thời điểm này hết. Quý vị chỉ canh mua thôi. Đấy, còn quý vị nào mà còn tiền thì chúng ta canh mua. Còn quý vị nào mà bị uh, bắt buộc phải hạ tỷ trọng margin thì bán thì phải chịu thôi cái này do quý vị đã không học được cách quản trị uh, uh, vốn của mình đấy là những cái bài học xương máu của quý vị margin là con dao hai lưỡi tôi nói thật uh, đối với những nhà đầu tư kinh nghiệm thì sẽ rất ít khi dùng margin hoặc chỉ dùng margin tại những cái vùng giá rất là an toàn còn đối với những nhà đầu tư mới vào thị trường thì cảm giác là dùng margin thì nó tăng đòn bẩy nhưng mà lúc lỗ thì nó tăng gấp đôi cái này nó là một cái kinh nghiệm xương máu để quý vị bắt buộc phải trải qua thôi không không ai học thay quý vị được đó là về VN-Index VN-Index thì đây đường đi VN-Index đây đây là quan điểm cá nhân tôi tôi dự kiến VN-Index sẽ có đáy tháng 5 đấy đáy tháng 5 quanh 1130 có đỉnh tháng 6 quanh 1320 và đáy tháng 7 đó mới là đáy thật sự của tạm thời gọi là đáy thật sự của năm nay nhiều khả năng quanh 1000 còn đối với chỉ số vn i30 thì sao? Vn i30 chúng ta cũng sẽ tương tự index thôi. Hiện nay vn i30 đang đóng cửa 1223. Quan điểm tôi vn i30 sẽ tìm về cái vùng hỗ trợ đâu đó tầm 1180 đến 1140. Đây sẽ là khu vực đáy của vn i30. Vn i30 sẽ đóng cửa cao hơn vn index. Đấy, sau đó vn i30 sẽ có một đợt phục hồi đâu đó quanh 1350 cộng trừ rồi sẽ hướng về vùng 1000 giống vn index ở nhịp sau thôi do vậy cái tuần tới là một tuần rất là bản lề rất là quan trọng Đấy, quý vị thì khôn dại tại tay thôi nhé mua được giá nào tốt thì quý vị hưởng thôi cũng như mua cổ phiếu nào tốt à, tuần này thì tôi sẽ không phân tích nhóm vn 30 e mà tôi sẽ định hướng cho quý vị là nhóm một số cổ phiếu của một số ngành mà tôi dự kiến nó sẽ là có mức phục hồi tốt tất nhiên đây là theo quan điểm cá nhân tôi nhé chưa chắc tôi đã chọn đúng quý vị lưu ý điều đó nhưng tôi nghĩ là với kinh nghiệm và kiến thức của tôi thì 7-80% ờ, thị trường tôi sẽ nhận định đúng và nhóm cổ phiếu cũng thế nếu tôi khuyến nghị 10 mã khả năng đến 7 8 mã sẽ có khả năng sinh thời tốt hơn thị trường Đó. thì quý vị có thể tham khảo quan điểm của tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay ờ, về cơ bản thì những tin tức xấu của chúng ta thì chưa xuất hiện quý vị nên nhớ là chưa xuất hiện không có nghĩa là không có nhé cái việc lạm phát cao cả thế giới lạm phát rồi Việt Nam chưa lạm phát không có nghĩa là Việt Nam không có đấy cái việc uh, giá tài sản đi xuống thì ngân hàng nợ xấu cái việc này là hiển nhiên rồi sẽ xuất hiện chưa xuất hiện không có nghĩa là nó tốt à, do vậy quan điểm tôi thì vẫn là những ngành xương sống của thị trường thôi chúng ta sẽ hướng đến ờ, các ngành tôi thì đặt tâm điểm vào ngành chứng phục hồi đợt tới sẽ là ngành chứng khoán và ngân hàng bên cạnh đó thì còn một số nhóm ngành khác ví dụ như nhóm ngành uh, thép nhóm ngành uh, dầu khí nhóm ngành uh, bất động sản do vậy tôi sẽ phân tích uh, một và giới thiệu quý vị mỗi mỗi ngành một vài cổ phiếu mà tôi nghĩ là nó đang được định giá hợp lý và tiềm năng sinh lời tốt khi quý vị vào uh, mua bắt đáy Đấy. Trước hết là nhóm ngành chứng khoán. Quan điểm tôi thì nhóm ngành chứng khoán thì SSI là công ty đầu ngành đương nhiên rồi trước đó tôi cũng vẫn khuyến nghị quý vị rồi quan điểm tôi thì SSI đang tiến về vùng mua nhé vùng mua khá là hợp lý đấy khu vực mua SI tôi dự kiến đâu đó rơi vào 23 25 hiện nay giá SI đang 258 như vậy thì quý vị mua được giá nào tốt nhất là hên xui thôi khôn dại tại tay nhá Đấy, nó phụ thuộc vào lộc của quý vị nữa quan điểm tôi thì SI vùng 23 25 quý vị cứ mạnh dạn mà mua thôi nhá một sóng phục hồi trở lại vùng 3x SI hoàn toàn có thể phục hồi trở lại khu vực 35 38. Đấy. Do vậy đó là một cái sóng rất là mạnh. Đấy. Cái xác suất để các bạn mua thua ở cái khu vực này thì nó thấp nhưng xác suất lời rất là cao, chúng ta phải tự quyết ở khu vực này thôi, không có cái gì cả. À, cổ phiếu thứ hai trong nhóm ngành chứng khoán là chứng khoán Hồ Chí Minh HCM. Quan điểm tôi HCM đang về cái khu vực mua nhé cái khu vực uh, dưới 20 này 18 20 này đây là khu vực mua của HCM đấy HCM sẽ có khả năng phục hồi trở lại được vùng giá 3x đấy à còn một điều nữa là rất nhiều bạn cứ nhắn tin hỏi tôi thực ra tôi không thể trả lời và giải thích cho các bạn từng chi tiết được đây là tôi làm video thì tôi làm video phục vụ cộng đồng thế thôi chứ không có cái à, mục đích gì khác Do vậy rất nhiều bạn cứ hỏi chi tiết rất nhiều con cổ phiếu hoặc là rất nhiều mã rồi thì hỏi tại sao tôi nhận định như thế. Bao giờ bạn đạt được trình độ của tôi thì bạn sẽ nhận định được như thế nhé. Bạn sẽ hiểu. Chứ bạn hỏi tại sao tôi biết giải thích với bạn thế nào. À, nếu mà tôi móc được kiến thức ra giải in thành sách thì tôi móc ra tôi in tôi giải cho bạn thì lúc đó bạn mới hiểu tại sao thôi. Chứ bây giờ ngồi giải thích thì nó rất là khó. Nó rất là nhiều. Cũng như để chúng ta đầu tư một ờ, công ty ngoài cái phân tích cơ bản chúng ta đọc báo cáo tài chính tìm hiểu tình hình làm ăn của doanh nghiệp cái lợi thế ngành của doanh nghiệp rồi vị thế doanh nghiệp ở trong ngành đó đấy chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật thì nó có rất nhiều cái chỉ báo kỹ thuật để nó hội tụ nên các bạn biết đấy ngay cả nhận định của các uh, chuyên gia cũng thế thôi các chuyên gia nhận định nhưng mà tôi không hiểu sao nhưng mà tôi thấy là nó khá là buồn cười có nhiều điểm nhận định nó rất là vu vơ luôn còn đương nhiên là khi tôi phân tích cho quý vị thì tôi không thể giải thích chi tiết được là vì sao tại sao tôi dùng chỉ báo này tại sao tôi dùng cái nọ kia để tôi đưa ra vùng nọ vùng kia tôi không phải đoán nhé quý vị lưu ý nhưng mà nó kết hợp rất nhiều yếu tố phân tích mà nếu mà để giải thích thì có khi mất cả một ngày đấy kể cả một con cổ phiếu cũng thế phải mất cả một ngày thì quý vị mới có thể hiểu được chi tiết là lý do vì sao nó ở trên vùng đó nó xuống vùng đó và vì sao nó về vùng đó thế nên quý vị nhiều quý vị cứ hỏi đi hỏi lại nhắn tin nó rất là buồn cười tôi không thời gian trả lời mà thực sự tôi cũng sẽ không trả lời tôi có cuộc sống của tôi mà Đó. tôi không có nghĩa là là là bạn Google các bạn hoặc các bạn hỏi gì tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các bạn lưu ý một chút à, đối với cổ phiếu HCM chứng khoán Hồ Chí Minh thì chúng ta canh mua ở vùng 18 20 nhé Tôi kỳ vọng chốt lời ở 2830. Một cổ phiếu tiếp theo trong dòng chứng khoán VND. Chứng khoán VN Direct. Chứng khoán VN Direct thì theo tôi nó mới đang ngấp nghé về vùng vùng tiềm năng mua thôi. Tôi kỳ vọng chứng khoán VN Direct sẽ về dưới 30, à dưới 20. 18 20 sẽ là khu vực mua nhé. Do vậy quý vị lưu ý chú ý có thể canh mua khi nó về khu vực này. Còn kỳ vọng nó sẽ cũng là phục hồi trở lại vùng 28 30 một cổ phiếu trong top 6 nữa FTS ừ. FTS là cổ phiếu theo tôi đánh giá là một trong những công ty mà làm ăn uh, các chỉ số các chỉ số tài chính tốt nhất trong nhóm ngành chứng khoán đấy hiện nay định giá của nó đang ở 35 tôi thì kỳ vọng FTS sẽ về dưới 30 do vậy quan điểm tôi thì FTS vùng uh, 28 31 sẽ khu vực mua nhé tôi sẽ kỳ vọng FTS phục hồi rất là cao phục hồi trở lại khu vực 45 48 này này đó cổ phiếu tiếp theo sẽ là cổ phiếu VCI ngành chứng khoán VCI hiện nay đang tiến về vùng mua rồi khu vực mua rồi khu vực dưới 30 là khu vực mua tốt của VCI tôi thì kỳ vọng VCI sẽ về đâu đó tầm 25 28 đây sẽ là khu vực giải ngân rất là tốt Đấy, quý vị có thể canh mua VCI ở đây VCI mỗi lần phục hồi nó phục hồi rất là mạnh tôi kỳ vọng nó sẽ phục hồi tối thiểu về 45 xa là 50 à, cổ phiếu nữa trong nhóm ngành chứng khoán MBS MBS thì theo tôi đang tiến gần về vùng mua cái khu vực dưới 20 của MBS sẽ là khu vực mua tốt tôi thì đặt kỳ vọng là MBS đâu đó về tầm 16 18 cơ đây sẽ là khu vực mua rất là tốt nhá phục hồi thì sẽ phục hồi trở lại tầm 30 do vậy cổ phiếu MBS cũng là một cổ phiếu rất đáng chú ý đó là những cổ phiếu uh, nhóm ngành chứng khoán ngoài ra các công ty chứng khoán khác cũng tốt nhưng mà theo tôi thì tôi tôi hay ưu tiên vào nhóm à, top 6 những công ty chứng khoán lớn và làm ăn tốt chứ còn tất nhiên không có nghĩa là các công ty khác không tốt và giá không tốt quý vị lưu ý nhé bởi vì tiền tôi cũng có hạn thôi ờ, và giới thiệu thì đây tôi cũng giới thiệu quý vị những công ty nào mà theo đánh giá chủ quan của tôi là tốt nhất thế thôi chứ chưa chắc nó đã là cổ phiếu phục hồi tốt nhất quý vị lưu ý điều đó tôi cũng nhắc lại điều đó đây là ý kiến cá nhân của tôi và tôi đưa ra gợi ý để quý vị có thể tham khảo thôi à, đối với nhóm ngành ngân hàng thì tôi vẫn đánh giá cao BIDV thì theo tôi BIDV sẽ có cái khu vực dưới 30 này là khu một khu vực à, rất là ổn đấy khu vực 2830 đây là một khu vực mua tốt của BIDV BIDV hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cái khu vực uh, à, 3740 này nên quý vị có quý vị nào yêu thích cổ phiếu ngân hàng thì có thể xem xét ngoài BIDV thì ngân hàng công thương cũng là một cái tên rất là chất lượng về vùng giá tôi thì tôi vẫn kỳ vọng ngân hàng công thương về dưới 22 thì đấy sẽ một khu vực mua rất là tốt đấy còn tất nhiên là khôn dại tại tay tùy quý vị thôi vùng 20 22 sẽ một vùng giải ngân rất là tốt với BIDV à với uh, ngân hàng công thương CTG đấy có thể gọi là 21 22 năm đây là một khu vực rất tốt CTG nếu phục hồi sẽ quay trở lại vùng 2830. Ngoài hai cổ phiếu ờ, ngân hàng nhà nước, đối với tôi Vietcombank rất là tốt nhưng mà về cái định giá Vietcombank theo tôi đánh giá đang là cao so mặt bằng ờ, ngân hàng và không có tiềm năng để tăng giá mạnh. Do vậy tôi không khuyến nghị để đầu tư Vietcombank. Đó là hà đối với các ngân hàng nhà nước thì có hai ngân hàng, còn đối với các ngân hàng cổ phần thì tôi đánh giá cao Techcombank với mức chiết khấu hiện nay là 338, tôi nghĩ là Techcombank ở cái vùng giá 30, dưới 30, quanh 30 này. Đấy. 30 32 đây sẽ là một khu vực tốt của Techcombank. Quý vị nào yêu thích của phiếu Techcombank chúng ta có thể canh mua Techcombank ở vùng giá 31 3 30 32 này. Đó. Phục hồi Techcombank hoàn toàn có thể phục hồi trở lên vùng giá 40 42. Ngoài ra cổ phiếu MBB cũng là một lựa chọn không tồi Đấy. tất nhiên là giá thì hiện nay tôi chưa đánh giá cao ở cái khu vực vùng giá 24 này cá nhân tôi vẫn muốn mua MBB ở dưới 22 đấy do vậy nếu MBB dưới 22 quý vị có thể xem xét mua vào rất là tốt vì nếu phục hồi cũng sẽ quay trở lại được vùng 27 29 này cũng là một mức sinh lời khá là tốt Ngoài ra cổ phiếu tầm trung thì có cổ phiếu Tiên Phong Banh tôi cũng đánh giá rất cao Ờ, cổ phiếu Tiên Phong Banh nhưng nền giá 30 thì theo tôi lại chưa tốt <laughs> tôi kỳ vọng Tiên Phong Banh sẽ về đâu đó tầm dưới 27 tầm 25 27 thì đây sẽ một khu vực rất tốt để đầu tư và việc cổ phiếu Tiên Phong Banh khi về đây có thể tăng trở lại 35 à, 37 cũng là việc bình thường thôi ngoài ra thì uh, tâm điểm của chúng ta uh, ờ, STB cũng là một cổ phiếu đáng giải ngân nếu nó tiếp tục dưỡng giá tôi thì đánh giá cao STB khi nó ở vùng giá dưới 18 quý vị lưu ý nhé tôi kỳ vọng STB giảm xuống dưới 18 tức là vùng giải ngân ra vùng 16 18 đấy và nếu phục hồi STB từ vùng 16 18 này có thể phục hồi trở lại vùng trên dưới 25 25 27 đấy cũng là một ờ, cái mức giá hời để chúng ta đầu tư đó là nhóm ngành ngân hàng hai ngành hot nhất thì xong rồi tiếp theo thì ờ, chúng ta sẽ đến nhóm ngành ờ, bất động sản nhóm ngành bất động sản nhé thì theo cá nhân tôi đánh giá thì bất động sản thời gian vừa qua đầu tư rất là tràn lan nhưng những mã mà cổ phiếu lớn nhất thì lại không có chiết khấu giá tốt. Ví dụ như Vinhome này, uh, Vingroup này hoặc là Novaland này. Đấy, theo tôi những mã đó thì không có mức chiết khấu tốt và tôi sẽ không tham gia đầu tư. Mà đối với bất động sản thì tôi sẽ đặt niềm tin vào uh, thứ nhất là Tổng công ty xây dựng Việt Nam VCG tôi nghĩ là cái mức chiết khấu giá của nó hiện nay giá 24 cái mức chiết khấu giá của VCG khi xuyên thủng 25 thì VCG sẽ hướng đến vùng giá 20 cá nhân tôi đánh giá VCG quanh 20 sẽ là một mức giá rất tốt để giải ngân đấy hiện nay giá đang 24 thì quanh 20 cộng trừ quý vị có thể mua từ 19 đến 21 tùy theo thôi khôn dại tại đây mà hên xui thôi ngoài ra thì ờ, cá nhân tôi đánh giá cổ phiếu đất xanh cũng là một cổ phiếu tốt nếu giá chiết khấu thêm tôi kỳ vọng cổ phiếu đất xanh sẽ rơi về cái vùng giá là 22 24. Đây, đây sẽ là khu vực có thể mua tốt với cổ phiếu đất xanh. Ngoài ra đối với nhóm cổ phiếu khu công nghiệp thì tôi đánh giá cao Kinh Bắc. Kinh Bắc hiện nay 36, tôi thì đánh giá cao Kinh Bắc ở vùng giá quanh 30. Như vậy việc Kinh Bắc về vùng 29 31 sẽ là một khu vực giải ngân rất là tốt và hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá trên 40. Đấy, 41, 45 ờ, Ngoài ra còn cổ phiếu à, ờ, EGC Phát triển kỹ thuật hạ tầng à, b, à, thuộc tập đoàn BKMX Thì theo tôi EZC hiện nay 16 Nếu EZC giảm thêm một chút nữa về quanh 14 14 cộng trừ tức vùng 13 15 đây sẽ một khu vực mua rất là tốt quý vị hoàn toàn có thể mua vào cổ phiếu IGC e này ở khu vực này ngoài ra thì ờ, nhóm bất động sản nếu quý vị nào ưa mạo hiểm lướt sóng thì chúng ta cũng có thể tham gia vào một số cổ phiếu bất động sản uh, vừa cơ bản và cũng có tính chất đầu cơ khá là mạnh ví dụ như là cổ phiếu uh, ờ, DIG Hiện nay DG đang 49, cá nhân tôi thì không đánh giá cao cái vùng giá này. Tôi kỳ vọng DG sẽ xuống ờ, đầu 4 cơ. Đấy, tôi cần chiết khấu giá thêm một chút nữa. Tôi đánh giá cao khi DG tiến về vùng giá dưới 40. Đây, sẽ hỗ trợ bởi cái trendline này. Thủng cái trendline này, thủng cái kênh hỗ trợ này thì nó sẽ là khu vực mua tốt. Tôi đánh giá cao DG khi dưới dưới ờ, thủng kênh này sẽ là ở 43 tôi đánh giá cao DG vùng uh, 37 41 cơ Đấy, nếu DG về nói chung là trên dưới 40 thì tôi đánh giá cao DG ở khu vực này nếu quý vị yêu thích cổ phiếu DG một cổ phiếu làm mưa làm gió uh, trong nhóm bất động sản đợt trước cũng là cổ phiếu CEO Đấy. theo tôi thì ở vùng giá 30 CEO đang định giá đắt khá đắt CEO có lẽ phù hợp ở vùng giá 2x thôi do vậy tôi thì cá nhân tôi thì tôi sẽ không đầu tư nhóm cổ phiếu bất động sản nói thật là như vậy vì tiền tôi cũng không nhiều đến mức đó nhưng nếu đối với những quý vị mà yêu thích cổ phiếu bất động sản đặc biệt mà thích Masio e này thì tôi nghĩ là vùng giá dưới 25 nhé vùng giá 21 25 sẽ là khu vực quý vị có thể giải ngân tốt và khi phục hồi CEO sẽ phục hồi trở lại vùng giá 4x đương nhiên rồi nó giảm thì nó giảm rất mạnh và khi nó tăng nó tăng rất cao đặc điểm những cổ phiếu có hơi thiên hướng đầu cơ là như vậy ngoài ra thì quý vị cũng có thể giải ngân vào cổ phiếu uh, CII phát triển ký tập hạ tầng Hồ Chí Minh tôi nghĩ là CII đang về một vùng giá nó khá là hấp dẫn 18 Đấy, tiến về cái đáy cũ à, trước Covid thôi vùng giá quanh 16 17 đây là một khu vực mua khá là tốt nói chung là an toàn Đấy, phục hồi trở lại vùng giá 25 cũng là bình thường thôi nên quý vị có thể à, mua ngoài ra thì à, đối với nhóm cổ phiếu à, công ty xây lắp điện Việt Nam tập đoàn Gillette này thì khi nó về vùng giá 18 dưới 18 nó cũng là một ờ, cái khu vực uh, giá khá là tốt để quý vị có thể tham gia đầu tư tất nhiên là phải dưới 18 tôi kỳ vọng nó ở 16 17 đó. đó là nhóm cổ phiếu bất động sản nhé à, tiếp theo đối với nhóm cổ phiếu thép cổ phiếu thép thì tôi vẫn đặt niềm tin vào Hòa Phát cá nhân tôi thì đánh giá vùng giá 36 của Hòa Phát hiện tại cũng chưa hẳn là hấp dẫn nhưng tôi kỳ vọng là Hòa Phát sẽ về dưới 33 thì đây sẽ thật sự là một khu vực hấp dẫn tôi kỳ vọng Hòa Phát sẽ là đâu đó tầm 31 31 33 đấy là khu vực giải ngân và phục hồi đương nhiên Hòa Phát vẫn phục hồi trở lại vùng giá 4x thôi À, 6 phục hồi này dự kiến kéo dài 2 đến 4 tuần quý vị lưu ý nhá. 2 đến 4 tuần mới phục hồi được 200 điểm. Đấy. À, một cổ phiếu thép nữa là cổ phiếu Nam Kim NKG theo tôi đánh giá thì Nam Kim hiện nay đang là vùng giá 275. Vùng giá dưới 25 của cổ phiếu Nam Kim sẽ là một vùng giá đầu tư hấp dẫn. Tôi kỳ vọng Nam Kim sẽ về đâu đó tầm 22, 22, 24 thì đấy là một là một khu vực mua tốt. Đó. Nam Kim thì cũng có đặc điểm mỗi khi giảm giảm rất sốc nhưng mỗi khi tăng tăng rất là mạnh mà làm ăn thì kết quả kinh doanh vẫn rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên là tăng trưởng chậm hơn năm ngoái nhưng mà nó vẫn rất là cao so với mặt bằng chung. Đối với nhóm ngành dầu khí à, có lẽ à, dầu khí sẽ là nhóm ngành cuối cùng mà tôi chú ý đến nhóm ngành dầu khí thì thực ra đầu ngành là gas nhưng mà tôi theo tôi thì gas đang định giá quá là cao đấy cổ phiếu à, PLX thì theo tôi cũng chưa đến vùng giá hấp dẫn để mua hiện nay 37 rồi tôi đánh giá nếu mà PLX về đâu đó tầm 30 32 thì đây sẽ một khu vực rất là tốt để mua quý vị lưu ý nhé Ngoài ra thì ờ, cổ phiếu dầu khí chúng ta sẽ chú ý đến ờ, tôi đánh giá rất cao ờ, cổ phiếu lọc dầu Bình Sơn bởi vì hiện nay chúng ta biết là giá xăng tăng rất là cao và chúng ta rất là mở cửa trở lại rồi. Cái việc nhu cầu đi lại rất là lớn thì cổ phiếu Bình Sơn lúc nào hoạt động hết công suất. thì tôi đánh giá rất cao cổ phiếu Bình Sơn này. Tuy nhiên cái giá 18 hiện nay thì tôi lại không thấy hấp dẫn. Tôi sẽ thật sự bị thu hút bởi cổ phiếu Bình Sơn này. Khi giá về vùng 14 16 này Đấy, 15 cộng trừ đây sẽ một khu vực mà tôi đánh giá rất cao nếu cổ phiếu Bình Sơn về được ngoài ra thì à, trong dầu khí à, trong nhóm cổ phiếu khí thì tôi đánh giá rất cao mã cổ phiếu uh, à, CNG đây là một mã cũng có kết quả làm ăn rất là tốt à, về cơ bản đấy định giá cũng hợp lý cổ phiếu CNG tôi nghĩ vùng 2830 sẽ một khu vực mua rất là tốt hiện nay giá đang 32 đấy quý vị có thể lưu ý ngoài ra thì hai cổ phiếu nhóm ngành ờ, phân đạm là đạm phú mỹ tôi đánh giá rất cao ờ, đạm phú mỹ tôi nghĩ là vùng giá 4x sẽ là một vùng hỗ trợ rất là tốt tôi kỳ vọng đạm phú mỹ sẽ về đâu đó quanh vùng 40 ờ, 43 này đây sẽ là vùng mua rất là tốt lý tưởng này tôi đánh giá đạm phú mỹ năm nay chưa chắc đã đạt đỉnh nha chưa chắc cái đỉnh 75 này đã đạt đỉnh đâu. Bởi vì kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu phân đạm này vẫn là một cái dấu hỏi bất ngờ, đặc biệt quý 1 chúng ta biết đấy, kết quả vẫn đang đạt đỉnh, chưa chưa mò xong đỉnh đâu ờ, về kết quả kinh doanh đâu. Còn hiện nay thị trường chung giảm thì nó giảm theo thôi. Với việc uh, kết quả kinh doanh năm này đạm Phú Mỹ EPS hoàn toàn 10.000. 10.000 mà ở mức 40 ờ, 43 thì PE 4 thấp bằng 1 phần tư thị trường thôi. Không đầu tư chúng ta đầu tư cổ phiếu nào. Ngoài ra thì đạm Cà Mau cũng là một cổ phiếu tốt về vùng hỗ trợ sẽ khá tốt thôi vùng giá hiện nay đạm Cà Mau đang 28 rồi vùng giá 24 26 này sẽ là một khu vực tốt để mua đạm Cà Mau Ok đó là toàn bộ cái các nhóm ngành mà theo quan điểm cá nhân tôi là tiềm năng và tôi cũng có giới thiệu đến quý vị mỗi nhóm ngành từ 3 ờ, đến 7 ờ, cổ phiếu mà theo đánh giá cá nhân tôi là tốt còn bây giờ mã nào tăng tốt nhất thì quý vị cũng đừng hỏi tôi vì nếu tôi biết thì tôi làm rồi và nếu tôi biết thì tôi cũng thông báo cho quý vị rồi à, theo quan điểm cá nhân tôi thì khôn dại tại tay thôi quý vị nên tùy theo danh mục của mình nhưng mà nếu nhà nhà là nhà đầu tư cá nhân mà nếu số vốn không quá lớn thì quý vị chỉ nên giải ngân tầm uh, ờ, 3 đến 5 mã thôi ờ, đối với tôi thì tôi hay giải ngân tập trung thường tôi chỉ giải ngân tầm 2 đến 4 mã chứ rất ít khi tôi giải ngân nhiều hơn bởi vì quan điểm cá nhân tôi thì trừ khi trên 100 tỷ thì tôi giải ngân đến 5 mã. Đấy. Trên 50 tỷ thì tôi giải ngân trên 3 mã, còn dưới 50 tỷ thường tôi chỉ đánh có hai mã thôi. Giải ngân thì tập trung thôi. Đó. là cái ờ, phân tích nhận định thị trường tuần rất là bản lề thì tôi chúc quý đầu tư có một tuần là giao dịch thành công. Chúng ta phải hiểu là trong thị trường đầu tư thì nó luôn có những nhịp điều chỉnh rất là khắc nghiệt. Đó thì chúng ta muốn tồn tại được ở thị trường thì, đây mới là những bài học đầu tiên cho những nhà đầu tư F0 thôi. Tôi nghĩ các bạn sẽ còn phải trải qua nhiều trận sóng gió như thế này nữa trước khi trưởng thành được. Ok, à, tôi xin kết thúc buổi nhận định ở đây. Chúc quý đầu tư có một tuần à, bắt đáy thành công và chúc quý đầu tư sẽ đạt lợi nhuận cao nhất có thể.